trong mình hy vọng kia bây giờ cũng chỉ là mơ hồ trong đêm cần chút ánh sáng thêm sao mọi thứ em đêm đều phải kết thúc những buồn đau luôn còn lại đậm sâu cảm xúc vô vọng gọi hạnh phúc xung quanh cuộc sống như không màu làm sao tìm thấy nơi bắt đầu về đâu để nghe thấy con tim tình yêu đi về đâu khi niềm tin chấp phá lúc biết rồi cha thấy lòng tốt xa lạ hy vọng kia bây giờ cũng chỉ là mơ hồ trong đêm cần chút ánh sáng con lại đậm sâu khi cảm xúc vô vọng gọi hạnh phúc mọi thứ em đêm phải kết thúc Nhưng buồn đau luôn còn lại đậm sâu Khi cảm xúc vô vọng gọi hạnh phúc Xung quanh cuộc sống như không màu Làm sao tìm thấy nơi bắt đầu Về đâu để nghe